Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 14 tháng 4 năm 2021, tức ngày 3 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm thìn, tháng nhâm thìn, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm thìn hôm nay là bính tuất, giáp tuất, bính dần. Con giáp xung tháng nhâm thìn là bính tuất, giáp tuất, bính dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi tuổi Tý ngày thứ tư này, tam hợp cục nâng đỡ, vợ chồng tuổi Tý có được khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau những khó khăn trước đó dần tan biến, nhờ kiên trì và cố gắng nắm chặt tay nhau, bạn và người ấy đã đạt được thành công, giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Người tuổi Tý cũng cần phải thận trọng với tiền bạc trong ngày thứ tư này. Kiếp tài đang có nguy cơ khiến cho bạn đưa ra những quyết định sai lầm, mù quáng, khiến cho tiền trong túi cứ thế lần lượt chảy ra khỏi túi mất kiểm soát. Người tuổi Tý chớ nên vì thói phù phiếm, sĩ diện của mình mà tiêu tiền vào những việc không thực sự cần thiết những chú hổ cần phải kiểm soát ngay thói quen mua sắm của mình, đừng làm điều sai trái mãi nữa, Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi sửu. Trong ngày thứ tư này, thiên sửu tương phá, người tuổi sửu chớ nên nhiều lời mà khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy càng thêm tệ hại. Có những chuyện không cần phải nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần. Bản mệnh cũng cần để cho đối phương có không gian riêng, có khoảng trời của riêng mình. Đừng áp đặt suy nghĩ chủ quan của cá nhân lên người ấy, có thể khiến cho mọi chuyện càng ngày càng tệ hại hơn, Đối với người độc thân tuổi sửu thì bạn nên mở cửa trái tim mình, đừng mãi cố chấp vì chuyện đã qua. Đâu phải ai cũng xấu xa, có thể trước đây bạn vấp ngã nhưng đó chỉ là bạn chưa gặp được đúng người cần gặp mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Tuổi dần sẽ đón thực thần ghé thăm, đường tài lộc càng ngày càng thịnh vượng hơn. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển tốt, bản mệnh dần thấy được sự tươi sáng phía cuối con đường, Vượt qua những khó khăn, trở ngại trước đó, bạn luôn giữ cho mình đầu óc sáng suốt và minh mẫn để sẵn sàng chấp lấy bất cứ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Đừng bi quan tuyệt vọng, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Cục diện tương hội cũng giúp cho người tuổi dần cảm thấy thư giãn hơn trong ngày thứ tư này. Người ấy sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, Tuổi mão đang cảm thấy bất an khi mà người ấy hết lần này đến lần khác tỏ ý giấu giếm, không muốn cho bạn biết rõ những việc mình đang làm. Điều đó khiến cho con giáp này không khỏi tổn thương. Mão thìn tương hại, bản mệnh cố gắng để bày tỏ lòng mình, thể hiện sự chân thành trong tình cảm của mình nhưng có thể vẫn chưa được đối phương đón nhận. Người tuổi mão vẫn phải tiếp tục cảnh độc thân cô đơn. Trong ngày hôm nay các cặp vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi vì vấn đề con cái. Có lẽ bạn và người ấy cần một cuộc nói chuyện rõ ràng, rành mạch để tránh hiểu lầm đáng tiếc về sau, cũng tránh việc không ai hiểu ý đối phương mà bất đồng quan điểm. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn. Tuổi thìn có phần bức bối, khó chịu, tâm trạng không được tốt cho lắm. Chính vì thế mà người ấy chỉ cần làm trẻ ý chuyện dù nhỏ thôi cũng có thể khiến cho con giáp này cảm thấy bực bội. Con giáp này có thể khiến cho đối phương sợ hãi vì những cơn giận dữ bùng nổ không biết khi nào mà lần của mình. Có lẽ bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tìm cách để giải tỏa bớt sự căng thẳng trong ngày thìn thìn tự hình này. Thiên quan xuất hiện còn cảnh báo họa phá tài sắp đến nên người tuổi thìn cần đề cao cảnh giác mà giữ chặt túi tiền của mình nhé. Đừng ngồi nhà rồi đặt mua online hết thứ này đến thứ khác, bạn sẽ sốc khi nhận được hóa đơn đó. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, tuất, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ. Thiên tài xuất hiện trong tử vi ngày thứ tư của tuổi tỵ, con giáp này có được cơ hội tốt để cải thiện thu nhập của mình. Bằng nghề tay trái, bản mệnh có thể đạt được mục tiêu của mình khi tài lộc về tay. Trong ngày thứ tư này ngoài may mắn về tài lộc thì người tuổi tỵ dễ gặp phải những khó khăn trong chuyện tình cảm. Gia đình có nhiều mối bất hòa, bạn đã chán nản khi cứ phải là người đứng giữa hòa giải. Niềm tin về tình yêu của tuổi tỵ trong ngày càng thêm giảm sút khi mà hòa sinh xuất cho thổ, những điều bạn hy sinh vì đối phương chẳng hề được người ấy đánh giá cao, thậm chí còn bị gạt bỏ không thương tiếc. Giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Thân, Sửu, Bảy. Tử vi tuổi Ngọ. Chính tài xuất hiện sẽ đảm bảo nguồn thu nhập cho tuổi Ngọ hôm nay. Bạn cứ yên tâm vì đã có tiền lận lưng nhờ công sức làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua của mình. Song cũng đừng tiêu xài hoang phí, cần biết tiết kiệm cho tương lai. Xem tử vi thứ tư của 12 con giáp, người tuổi ngọ có thể sẽ cảm thấy thất vọng khi mà cuộc tình đơn phương của mình mãi không đi đến hồi kết. Đã bao lần bạn bóng gió về tình cảm của mình nhưng đều bị người ấy làm lơ. Ngũ hành sinh xuất cho thấy có thể giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ tình cảm. Nhưng nếu thấy nhân duyên này không có tương lai thì bản mệnh cũng nên sớm buông tay, đừng mất thời gian và tình cảm vô ích. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, tuất, 8. Tử vi tuổi mùi, chính quan nhập mệnh, trong ngày thứ tư này người tuổi mùi khó có thể tránh được việc tăng ca, làm thêm giờ để có thể kịp được tiến độ công việc của mình trước đó. Điều này dẫn đến những áp lực vô hình đè nặng lên vai bạn. Dù tinh thần trách nhiệm cao khiến bạn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng thực tâm thì bạn cũng cảm thấy chán nản và không thực sự hài lòng. Thổ khí vượng cảnh báo người tuổi mùi nên chú ý để chăm sóc sức khỏe cho mình. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, cần chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi để tình hình không trở nên nghiêm trọng hơn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi, 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân đang được tam hợp quý nhân chỉ lối dẫn đường, nhờ thế mà sớm tìm được hạnh phúc cho mình, nhân duyên trời định khó bề rũ bỏ. Con giáp này cảm thấy thật may mắn khi đã tìm được người ở bên bầu bạn, chia sẻ tâm tình với mình. Dù còn nhiều khó khăn trở ngại trước mắt nhưng bạn tin rằng có tình yêu làm chỗ dựa và động lực thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Người tuổi thân đã có gia đình nên cân nhắc thêm về những cách để hâm nóng tình cảm lứa đôi. Có thể thời gian ở bên nhau lâu ngày sẽ khiến cho tình yêu dần biến thành tình thân mà không còn bỏng cháy nữa. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, dậu, 10. Tử vi tuổi dậu. Tam hợp cục che chở, thứ tư này người tuổi dậu sẽ có được khoảng thời gian ngọt ngào bên người ấy. Hạnh phúc ngập tràn khiến bạn chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì khác nữa trong lúc này. Con giáp này không muốn để lỡ mất bất cứ cơ hội nào để tạo ra được những kỷ niệm đẹp bên người mình yêu thương. Hãy sử dụng thời gian dành của mình để chăm sóc và yêu thương người ấy nhiều hơn. Người độc thân tuổi dậu hôm nay cảm thấy bất ngờ khi nhận được những lời tỏ tình dễ thương từ phía người ấy. Bạn không thể tin được vào hạnh phúc ập đến trước mắt, hãy mở lòng mình để đón nhận tình yêu nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ, Thìn, 11. Tử vi tuổi Tuất. Tuất Thìn tương xung, người tuổi Tuất trở nên so kè hơn thua với người mình yêu làm gì, Điều đó chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa hai người thêm trầm trọng, tình cảm thì nhạt phai chứ khó mà nồng nàn lên được. Thiên quan xuất hiện nhắc nhở tuổi tuất nên thận trọng hơn trong chuyện tiền bạc. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ đưa ra những lời mùi trái ngon ngọt để khiến bạn ngã lòng, tin tưởng mù quáng mà đầu tư tiền vào nơi không đáng tin. Con giáp này nên hiểu rằng tiền bạc không dễ kiếm như vậy. Bạn chớ nên tự tin quá vào bản thân mình, nghĩ rằng mình có thể làm được mọi việc. Không suy xét cẩn trọng thì tiền bạc sẽ biến mất nhanh chóng, giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ Ngọ, Dần, Thân. 12. Tử vi tuổi Hợi. Tỷ kiên mạnh mẽ và quyết đoán sẽ giúp cho tuổi Hợi không sợ hãi mà tiến bước, nhanh chóng nắm bắt được thời cơ để phát tài nhờ biết cách đón đầu xu hướng, kinh doanh làm ăn cực kỳ thuận lợi. thủy khắc thổ, những mâu thuẫn trong tình cảm vợ chồng càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Có thể bạn và người ấy cần phải tĩnh tâm ngồi lại nói chuyện với nhau, hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu và ở bên nhau như thế nào,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 Thank you.